thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp thì trước mặt các bạn đây là những cái con CVK 700 mà những cái vòng tay để đánh bài mã vạch thì um, bên cơ sở của mình có rất là nhiều những cái dụng phụ kiện để hỗ trợ cho các bạn đánh bài mã vạch như là đồng hồ nè ống tay áo soi vòng tay soi điện thoại soi hoặc là điện thoại uh, ờ, 1280 thì uh, ví soi ha thì những cái phụ kiện đó là ở những cái video lần trước và những video sắp tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem những cái phụ kiện đó còn riêng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái vòng tay đánh bài mã vạch thì khi mà các bạn vào sòng á bây giờ sòng sới họ chơi cực kỳ khó thì các bạn không thể nào mà để một cái máy điện thoại trước mặt được họ sẽ không cho để ha bắt cướp hết những cái điện thoại thì làm sao mình có thể chơi được các bạn nên mua những cái phụ kiện như thế này về các bạn thay thế cái điện thoại cái điện thoại này thì các bạn vẫn bỏ túi cái tai nghe thì mình vẫn bỏ như tai tất cả những cái âm thanh nó đều thu được lên một cái tai nghe như thế này thì uh, mình cũng nói luôn cho các bạn là những cái phụ kiện vòng tay hoặc đồng hồ hộp quẹt hay bất kỳ những cái phụ kiện nào thì nó đều có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài từ dòng máy thấp nhất là máy A10, máy VB6 cho tới những cái dòng CVK 350, 360 hoặc là 500, 600, 700 đều có thể kết nối với tất cả những cái phụ kiện đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phụ kiện là cái vòng tay đánh bài vòng tay camera soi đánh bài mã vạch kết nối với một cái chiếc máy đánh bài CVK 700 thì mình cũng nói sơ qua chiếc CVK 700 này đây là một cái dòng máy đánh bài phân phối độc quyền bởi cơ sở của mình thì nó có một chức năng rất là đặc biệt khi các bạn chơi những cái môn bài ở miền Nam mình chơi rất là nhiều đó là bài binh sụp sáng và bài binh Ấn Độ thì đối với bài binh sập sám á, mình chơi 4 tụ là nó hết bài và đối với bài binh Ấn Độ thì mình chơi 8 tụ thì nó sẽ hết bài thì đối với những cái dòng máy rẻ tiền á dòng máy thông thường mà các bạn hay chơi á thì khi mà các bạn đặt bài xuống họ kinh ra thì nó sẽ không báo nhưng mà đối với cái dòng máy CVK 700 này á thì khi mà các bạn đặt bài xuống các bạn kinh ra thì máy nó lập tức báo kết quả liền cho các bạn ha rất là dễ chơi còn khi mà ra sòng chơi á mình chơi như vậy là rất là tự nhiên họ sẽ không bao giờ phát hiện được thì bây giờ mình sẽ mở máy lên và test cho các bạn xem kết hợp với cái vòng tay này nó sẽ như thế nào ha thì đối với tất cả những cái dòng CVK thì nó đều có một cái mã đăng nhập là thăng 1356 thăng thì khi mà các bạn mua tất cả những cái đồ này bên cơ sở của mình sẽ đổi cho các bạn một cái mật khẩu riêng để khi mà các bạn vào xong nếu mà lỗi trục chặt như thế nào họ có mượn máy của các bạn thì nếu mà không có cái mật khẩu đó thì họ không bao giờ vào được máy ha tại vì những cái mật khẩu này là mật khẩu mặc định cho những dòng CVK thì bên cơ sở của mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều ở trên video rồi thì cũng rất là nhiều người coi nên là mình sẽ rất là ờ, khó ha thì đối với những cái dòng máy CVK này thì các bạn chỉ chỉnh cho mình một một cái à, phần đó là phần kênh camera thì các bạn sẽ chuyển qua từ máy ảnh gốc các bạn chuyển qua máy ảnh không dây thì các bạn sẽ được kết nối với cái vòng này rồi ha đây bấm vào thì mình để ra đây để cho các bạn theo dõi nha chung với mình xem là nó như thế nào còn đối với cái vòng tay này á thì nó sẽ có một cái chỗ để các bạn gắn pin các bạn cạy cái nắp ra nè đây cạy cái nắp ra thì nó sẽ có cái chỗ để cho các bạn gắn cái pin trong đây pin thì khi mà các bạn mua hàng á mình sẽ tặng cho bạn hai viên pin hai viên pin này á thì các bạn chơi trong vòng khoảng được một tiếng máy tới 2 tiếng đồng hồ hết thì các bạn sạc một cục sạc đa năng ha cái cách sạc như thế nào thì khi mà các bạn mua hàng á nhân viên nó sẽ hướng dẫn cho các bạn nha rất là đơn giản thôi thì ờ, ở đây nó có hai cái loại vòng đó là vòng phật và phòng này vòng tỳ hưu đây là hai cái vòng phổ biến ở bên cơ sở của mình bán rất là chạy hàng ha ngoài những cái vòng này bên mình còn vòng gỗ nữa thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái vòng phật nó báo bài như thế nào nha cắm pin vào này máy này là máy mới nên là nó cho mình test trong vòng 30 giây nó sẽ bắt đầu là trò chơi một lần đây đợi mình tí nhé tùy cục pin có pin cái đã đây mình đậy nắp lại nè đây thì mình cũng nói luôn cái vòng tay á cái vòng tay này là cái vòng tay có công tắc tự động khi mà các bạn lật xuống thì camera nó sẽ hoạt động còn khi mà các bạn ngửa lên á thì là camera nó sẽ camera nó sẽ tắt đi đây gắn cái cục pin khác đây alo đây cục pin này còn pin này ha dạ, dạ, nè tắt nè dạ. bật này ha đó đây mình sẽ đeo vào và test cho các bạn xem nhé khi mà các bạn nam mua về á thì các bạn tay các bạn bự nên các bạn đeo vô nó sẽ vừa hơn sau mình là tay nữ nên tay nhỏ ha nó chỉ rộng nè đây là có một cái chỗ để các bạn về có thể thâu dây lại này ha bài này là bài cá xanh bài thông thường ở việt nam mình còn những cái bạn nào ở những cái chỗ mà nó chơi những cái môn loại bài khác thì các bạn cứ chụp hình gửi cho mình mình sẽ cung cấp cái loại bài đó cho các bạn ha bên mình còn rất là nhiều những cái loại bài khác như bài đô bài caro bài uh, nhựa bài ni lông gì đều có hết nha thì đây khi mà mình đặt bài xuống cho họ cắt khinh thoải mái mình cầm bài lên máy sẽ báo này ha cầm một tay máy báo luôn à. cực kỳ nhạy thì tất cả những cái âm thanh khi nó đọc lên đây thì nó sẽ thu lên cái tai nghe như thế này ha máy nào thì nghe với tai nghe đó ha số 4 là nhà có điểm số lớn nhất cái này mình chơi bài liên 4 nhà đây 8 điểm vào đây 5 điểm này ha đây 3 điểm vào đây 2 điểm vòng tay này thì đánh rất là chuẩn xác nha nhà số 1 8 điểm nhà đây 8 điểm và nhà đây 6 điểm ha test cho các bạn xem thêm một hai ván nữa nha các bạn thấy tốc độ đọc bài của cái vòng tay này nó như thế nào cực kỳ nhanh kinh nè ai kinh cũng được khi mà mình cầm tay lên bài lên tay nó sẽ báo máy bấm một này nhà số 1 9 điểm nhà này 3 điểm nhà này 6 điểm và nhà này 6 điểm ha thì đây là một cái vòng tay camera đánh bài bảo vạch thì bạn nào mà cần cái vòng này tay này về chơi á thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0984 35 3333 thì à, cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á, thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng nha thì ngoài những cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp thì bên mình còn bầu cua sóc đĩa tài xỉu hay là những cái bản game hack còn cho các bạn thuê quy luật game ha còn bạn nào ở xa quá thì các bạn cứ cho mình cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn cần thắc mắc hỗ trợ cái gì thì các bạn cứ alo cho mình nhé thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình